còn đốt biếu còn đốt biếu còn đốt biếu cần để cúng cho gì là cảm ơn người đã 건가? và sinh ra tự một điếu cho cha mẹ còn bất hiếu niệm khó ta từ một điếu dành cho trời một điếu dành cho đất một điếu dành cho những người để trước bây giờ thì còn mất Don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't